مار cái dụng hết trơn còn mấy trái gió quá trời đi đông chuối trời nó quằn gãy vô chuối luôn rồi à. Thank giờ tôi bán sợ chuối nè chặt nhau bà con thường được một chú chú này mấy ngày nó chín rồi chà mũ không chết rồi em móp luôn em móp luôn cành miễn phí ý là quà sẽ bộ đội sẽ cho miễn phí sao không thấy gì ha còn ghế dây đường đâu không Phương tại ông làm bên siêu thị